mất bao nhiêu năm để bạn bán được một tỷ gói mè vâng thưa các bạn đó là cái trend hot rất là hot của thầy phạm thành long mà mọi người đang còn bàn tán xôn xao ở trên uh, youtube cũng như trên tiktok à, vậy thì bây giờ thay vì cái trend đấy bây giờ mình có một đặt ra một cái câu hỏi mất bao nhiêu năm để mình muốn có được một cái doanh thu là một tỷ đồng từ cái phần mềm dự toán F1 vậy thì mình sẽ có cái công thức tính như sau à, đối với cái khóa phần mềm dự toán F1 á, cái giá cũ của nó là 6 triệu đồng và hiện nay đang còn được giảm giá sốc là 30% thì nó chỉ có cái giá là 4 triệu 200 nghìn đồng thôi đây là cái giá thông báo à, sau khi giảm giá tại thời điểm tháng 11 năm 2021 vậy thì số khóa phải bán ra trên một năm để mà đạt được cái doanh số là doanh thu là 1 tỷ đồng trên năm này thì mình phải bán nó là mình sẽ lấy cái ờ, một tỷ mà chia cho 4 triệu 2 đấy tức là chia cho đơn giá thì cái số khóa mà mình bán ra bắt buộc phải bán ra được 238 cái và mình quý về tháng quý về tháng là mình bán số lượng là được bao nhiêu mình sẽ lấy 238 cái này mình chia cho 12 tức là một năm 12 tháng mình sẽ chia cho 10, 12 tháng trên năm đó như vậy mỗi tháng mình sẽ bán được sắp xỉ 20 cái khóa dự toán đấy vậy thì con số này nó có nó có thực thi hay không đây là con số không quá khó để mà thực hiện thực hiện cái cái mục tiêu là một tỷ đồng trên năm từ cái doanh doanh số dự toán phần mềm dự toán F1 bởi vì sao mình nói vậy bởi vì cái phần mềm dự toán F1 này là một cái phần mềm không thể thiếu đối với anh em kỹ sư xây dựng à, nhất là đối với anh em là à, làm trong doanh nghiệp là tư vấn hoặc là trong cái doanh nghiệp là à, thi công à, nó giúp cho các anh chị là lập dự toán đối với tư vấn hoặc là lập dự thầu đối với đơn vị thi công để tham gia dự thầu thay vì cả anh chị lập một cái file Excel đó mất rất khá nhiều thời gian mất là ừ, tùy theo cái cái cái bảng cái lượng có thể cả anh chị mất là 5 ngày 7 ngày hoặc chục ngày Đó. ví dụ như cả cái công trình đường xã cầu cổng thì có thể là cái tiến lượng nó ít thì à, cái thời gian mà cả anh chị làm thủ công nó rất là ít nhưng mà nếu như cả anh chị làm mà công trình dân dụng à, cái hàng mục số lượng hàng mục rất là nhiều có những cái gói như 11, 12 tỷ, 15 tỷ, 20 tỷ có cái số lượng mà cái trang ờ, cái trang mà các anh chị lập nó lên tới 15 20 trang các anh chị lập thủ công nó rất là lâu có thể các anh chị mất 5 ừ, ngày 7 ngày 10 ngày đấy và khi mà các anh chị nhập xong rồi chạy xong cái dự toán đó rồi các anh chị nhập lên cái bảng dự thầu ở trên cái cái form 18 bảng 18 của cái đầu thầu con mạng ấy. các anh chị nhập thủ công nó rất là chậm rất là lâu rất là mất thời gian chưa kể đến là các anh chị không không được phép lưu khi mà đóng như cái biểu màu đó bởi vì nó bắt buộc anh chị phải nhấp vào đã thì mới mới lưu được thì ở đây là con số 20 khóa trên một tháng là một con số rất là khả thi vậy thì à, ở đây Tuấn sẽ giới thiệu với các anh chị là hiện nay đang còn được giảm giá là 30 phần trăm các anh chị bấm vào à, cái số điện thoại mà Tuấn ghi mở trên màn hình 0913 585 716 các anh chị gọi ngay cho Tuấn để được tư vấn và sau đó các anh chị kết bạn Zalo với Tuấn để Tuấn sẽ gửi cho các anh chị các cái video hướng dẫn về sử dụng cái khóa phần mềm dự toán f một này đấy thì à, đây là một trong những cái phản hồi mà rất tích cực của các anh chị ở trên địa bàn à, tỉnh Quảng Bình cũng như các à, anh chị ở trong trong nước khi mà mua cái phần mềm dự toán này một ở bên uh, Tuấn Hoàng đây cả anh chị tức là đây có những cái phản hồi là có những người là uh, họ nghĩ rằng con số 4 triệu 2 nó rất là lớn thực ra nó không lớn đâu cả anh chị ạ 4 triệu 2 nếu cả anh chị đầu tư một cái khóa đó nó không mất đi đâu cả ngoài cái công việc chính của cả anh chị ra cả anh chị chỉ cần nhận 2 đến 3 cái cái hồ sơ như vậy là cả anh chị thu hồi được cái khóa phần mềm đấy đúng không một cái bộ hồ sơ dự toán các anh chị có thể lấy một triệu một triệu rưỡi hai triệu đấy các anh chị chỉ cần nhận hai đến ba cái như vậy là các anh chị hoàn được cái vốn rồi đấy và ngoài ra các anh chị lại còn kiếm được thêm cái thu nhập thu nhập trà thuộc cà phê à, đổ xăng xe vân vân đó có thêm cái thu nhập đó mà không không thể đùng vào cái tiền lương của các anh chị rồi thì cả cái đơn vị mà các anh chị tham khảo tại cái địa bàn quảng, quảng bình ở đây là có đơn vị tư vấn xây dựng hưng hà công ty uh, tư vấn xây dựng mùng 2 tháng 9 công ty Vĩnh Trung công ty Hân Nghi công ty Đông Nam Nam Quân Ngôi Nhà Vàng Cổ Việt Phú An Hưng Utah Trường An tư vấn uh, xây dựng uh, tư vấn xây dựng Phú An Hưng tư vấn xây dựng Utah tư vấn xây dựng là uh, mùng 2 tháng 9 đó các cái công ty đó là mua cái cái khóa ở bên khóa phần mềm ở bên tuấn rất là nhiều thế cả các anh chị là thấy là cái con số cái doanh số mà tuấn đưa ra rất là cụ thể này. tại vì sao nó rất là hot cái um, tuấn làm đại lý cho dự toán f một từ năm 2017 à, và những năm 17 18 thì mọi người ít biết đến cái dự toán f một đa số mọi người là dùng có thể dùng những cái phần mềm khác ví dụ như G8 Delta Eta vân vân dùng mỗi cái phần mềm thì mỗi người sử dụng thì đó là quyền của mọi người thôi nhưng mà tại vì sao nhiều người trong cái giai đoạn này sử dụng đến cái phần mềm dự toán F1 rất là nhiều bởi vì cái dự toán F1 nó rất là dễ dùng rất là thân thiện rất là thân thiện và cập nhật dữ liệu rất là nhanh à, và bên cạnh đó là cả cái đơn vị mà chủ đầu tư à, họ thẩm tra cái công tác để kiểm tra cái định mức của các anh chị lập đúng hay chưa thì có cái chức năng là thẩm tra dự toán này nó rất là là, là hiệu quả và uh, các cái đơn vị đó họ kiểm tra lại các cái đơn vị tư vấn chính vì vậy là dự toán F1 rất là hot đấy dự toán F1 rất là hot rồi cái uh, nữa đó là cái phần mềm dự toán này khi mà các anh chị tham dự thầu ở cái biểu mẫu số 18 các anh chị đưa lên rất là nhanh Đấy, thay vì các anh chị nhập bằng thủ công copy paste uh, uh, 10 15 trang nó mất mất một buổi mất một ngày chưa chắc là xong nhưng mà cả anh chị dùng cái phần mềm này chỉ cần chưa đến một phút cả anh chị đã đưa lên năm bảy trăm công tác một ngàn công tác đó rồi Cả anh chị chỉ cần một đến hai phút thôi là bằng cái phần mềm này nó giúp cả anh chị tiết kiệm rất là nhiều thời gian đấy cả anh chị cứ trải nghiệm cái phần mềm dự toán f một đi nó rất là hot đấy không phải là lời nói đâu để Tuấn Hoàng sẽ cho cả anh chị thấy là nó hot đến cửa nào mọi người đang còn đổ số mua rất là nhiều này đây cả anh chị tuấn đang còn chia sẻ cái màn hình cho cả anh chị đây là màn hình điện thoại nhé và bên tuấn thì ờ, đang còn ký hợp đồng với đơn vị vận chuyển đó là ờ, công ty ờ, tập đoàn viettel viettel post thì ở đây tuấn có một cái app ừ, viettel post này viettel post ở đây thì tuấn sẽ mở ra cho cả anh chị xem các cái đơn hàng không phải là lời nói mà đó là những cái đơn hàng mà à, mọi người đặt hàng rất là nhiều nhé vẫn sẽ vào cái đơn hàng này đây hàng gửi này hàng gửi này hàng gửi vừa mới đăng bài lên cái là có hàng gửi rồi có người chuyển tiền nhận tiền rồi đây tuấn cho các anh chị à, thấy này đây là những cái danh sách khách, khách hàng này bàn văn trội mai tuyên mai trung hiếu nguyễn văn hưng trương vĩnh phúc nguyễn thị hớn đài truyền hình việt nam này rồi những cái cái đó nguyễn tiến mạnh nguyễn minh quân này trần đức khoa này nguyễn hường lê minh lời này đấy các anh chị thấy là cái đơn hàng gửi đi rất là nhiều này đấy đơn hàng gửi đi rất là nhiều đấy, sơn thủy hiệp thắng đấy đây là những cái, cái thông tin rất là nhiều các anh chị nhé thì ở đây là cái kho hàng của tuần cái anh chị nhé kho hàng của tuần đấy mình không tuấn 55 phường chỉ kiến này đó thì app này là rất là hay lưu lại cái thông tin địa chỉ là thử ở trên này đấy là facebook của tuần hoàng facebook của tuần hoàng đây cả anh chị nhé và cả anh chị xem này đây tuần vừa mới gửi cho một anh ở lai châu phạm thị cường này đó, đăng cái bài lên cái là anh ấy chuyển tiền ngay đấy chỉ tiền ngay nhé phần mềm này hôm nay rất là hot các anh chị có thể gõ tìm ghi dự toán f một, rồi số điện thoại của Tuấn là 0913585716 trên YouTube nhé anh chị tìm kiếm